tả ái thay núi rừng chỗ người phàm không ưa vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc núi thanh đằng xuân về mùa thấp thoáng rồng bay mái chùa ba vang ngân hiền xuân về xuân về dòng người tấp nập hương khói quyện bay âm vang âm vang linh thiêng linh thiêng tiếng kinh cầu trầm bổng thì thầm thì thầm tiếng nguyện cầu đầu xuân tấp nập dòng người áo quần khoe sắc đón xuân trầm lặng trầm lặng những bước chân thiền định tu sĩ núi rừng vào xuân mây vườn gió thu bàn nhạc xuân núi rừng nâng bước chân thiền định tu sĩ núi rừng vào xuân an nhiên an nhiên an nhiên an nhiên trên đỉnh núi cao bàn cùng mây dưới rừng vàng sơn bạn cùng mây gió mưa tu sĩ núi rừng vào xuân, núi thanh đằng xuân sang núi thanh đằng xuân sang núi thanh đằng xuân sang tu sĩ núi rừng đón xuân núi thanh đặng xuân sang tu sĩ ái thay núi rừng chỗ người phàm không ưa vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc núi thánh đặng xuân về mù sương thập thoáng rồng bay mái chùa ba vang ngân hiền xuân về xuân về dòng người tấp nập hương khói quyện bay âm vang âm vang linh thiêng linh thiêng tiếng kinh cầu tấp nập dòng người áo quần khoe sắc đón xuân trầm lặng trầm lặng những bước chân thiền định tu sĩ núi rừng vào xuân mây vườn gió thổi bay bàn nhạc xuân núi rừng nâng bước chân thiền định tu sĩ núi rừng vào xuân an nhiên an nhiên an nhiên an nhiên trên đỉnh núi cao cùng mây gió mưa tu sĩ núi rừng vàng xuân bàn cùng mây gió mưa tu sĩ núi rừng vàng xuân núi thanh đặng xuân sang núi thanh đằng xuân sang núi thanh đằng xuân sang tu sĩ núi rừng đón xuân núi thanh đằng xuân sang tu sĩ núi rừng đón xuân những bước chân thiền định những bước trần thiên đến